chúng con giờ đây khát khao thánh linh quyền năng chúa tuôn tràn mọi nơi mong phục hưng đến mau chúng con thành tâm với nhau quý xin ngài sai chúng con vào đồng đua rừng hoang vu chúa mở một con đường dòng suối giữa xa mạc hồ thì dù gian lao khó nguy đừng nao sờn vì mọi nơi dễ du ở đó lên đường đi nào bước đi cùng dễ du từ băng vào nam nước tôi người người chưa từng nghe dành ngài lên đường đi giải sáng tin lành nơi nơi đâu đây còn nghe tiếng quê hương gọi mời niềm vui sướng khắp nơi tràn dâng con giờ đây khát khao thánh linh quyền năng chúa tuôn tràn mọi nơi mong phục hưng đến mau chúng con thành tâm với nhau quy xin ngài sai chúng con vào đồng lúa đừng quăng vu chúa mở một con đường dòng suối giữa sa mạc khô thì dù gian lao khó nguy đừng nao sờn vì mọi nơi Giêsu ở đó lên đường đi nào bước đi cùng Giêsu từ băng vào nam nước tôi người người chưa từng nghe dành ngài lên đường đi dậy sống tin lên nơi nơi đầu đây con nghe tiếng quê hương gọi mời niềm vui sương khắp nơi tràn ra lên đường đi nào bước đi cùng Giêsu từ băng và nam nước tôi người người chưa từng nghe dành ngài lên đường đi dậy sóng tin lành nơi nơi đâu đây còn nghe tiếng quê hương gọi mời niềm vui sương khắp nơi tràn dâng